Xin chào tất cả anh em nhé Hôm nay tôi làm clip này thì à, muốn à, giới thiệu với anh em một bộ đồ chơi tài xỉu bịp hoàn toàn mới Đây là bộ đồ chơi tài xỉu bịp nặng nhẹ hay à, còn gọi là bộ hột liệt tài liệt xỉu, nghiêng tài nghiêng xỉu Thì như anh em đã biết ở trên thị trường bây giờ bán rất nhiều những cái bộ hột công chuyện nhưng mà nó có hạn chế và nhược điểm đó là nó chỉ phù hợp chơi với những sòng sới nhỏ và dễ chơi thôi còn bây giờ đa số những sòng sới lớn khi chơi họ kiểm tra hột rất là kỹ những bộ hột đồ công chuyện rất khó có thể chơi trong đó chính vì thế chúng tôi à, cho ra bộ đồ chơi hột tài xỉu bịp nặng nhẹ này để hỗ trợ cho tay cái khi lắc rất là tốt thứ hai hột hoàn toàn không có tang tôi có thể bao cho anh em về những cái thử như thử nam châm rọi đèn hay là nước muối và nếu cần thiết thì tôi có thể trẻ hột ngay tại chỗ để anh em biết được về cái độ an toàn của bộ hột này thì đầu tiên thì ờ, tôi sẽ thử luôn cho anh em thấy để anh em biết về bộ hột này là hoàn toàn không có tan đầu tiên tôi sẽ thử về loại đèn hột ờ, hoàn toàn trong suốt và trắng sáng anh em thấy không rất trắng sáng và đẹp Thực ra thì những bộ hột này là những bộ hột chợ thôi nhưng mà được chúng tôi ờ, mua về và làm kết cấu để phù hợp với lại ờ, cách lắp và hỗ trợ cho tay cái rất là nhiều khi vào sòng sới mình chơi một uh, hoàn toàn trắng sáng trong suốt nha anh em anh anh em có thể yên tâm đây chén nắp hoàn toàn bình thường không có gì cả đây là cái nắp sơn tôi mua ngoài chợ vừa rồi thì tôi đã thử cho anh em xem về loại đèn bây giờ tôi thử đến à, cục hít hay còn gọi là cục nam châm như anh em thấy đây là cục hít hoàn toàn không hít nha anh em anh em có thể yên tâm tiếp đến thì tôi sẽ thử ờ, nước muối anh em chơi tài xỉu thì ờ, đã biết rồi nước ờ, đây là nước muối pha sẵn một tài xỉu mà thả vào nước muối mà nổi thì chứng minh rằng bên trong hột là không có gì đây là bộ hột của chúng tôi chắc chắn sẽ nổi rồi anh em có thể yên tâm hột rất đẹp đây hột nổi à, đều chứng minh rằng bên trong là không có tăng tích gì cả anh em có thể yên tâm uy tín luôn à, vào những sòng sới lớn à, mình chơi như anh em à, thấy trên màn hình đây bên tay trái tôi đây là bộ hột nặng tài nghiêng về tài đây là bộ hột nặng xỉu nghiêng về xỉu thì à, cái nguyên lý và cái sự hỗ trợ thì nó cũng đơn giản như cái tên gọi của nó thôi một à, liệt tài liệt xỉu nặng tài nặng xỉu thì à, khi tay cái lắc hay bất cứ ai lắc thì cũng thế hột liệt xỉu thì à, khi mình lắc thì cái tỷ lệ về xỉu của nó rất là cao 10 tay thì nó sẽ về khoảng 7 8 tay xỉu. Còn hột liệt tài thì mình lắc 10 tay thì nó về khoảng 7 8 tay à, tài. Rất đơn giản, ai cũng có thể chơi và lắc được. Thì à, để thực tế cho anh em thấy thì tôi sẽ lắc thử luôn. Anh em để ý, đây là bộ hột liệt xỉu. Tôi sẽ lắc à, thử cho anh em 10 tay, mỗi loại hột anh em thấy bắt đầu lắc 233 về xỉu luôn 334 xỉu 10 báo xỉu luôn 244 vẫn là xỉu xỉu 10 133 xỉu 7 rất nhiều xỉu hai hai ba siêu bảy một một ba xỉu năm một hai hai xỉu năm tiếp hai bốn năm đây nó lên một chén tài tôi tiếp tục lắc lên một chén tài nữa 1 3 4 xuống xỉu ngay 1 4 5 xỉu 10 1 4 5 lại xuống xỉu luôn thì anh em à, vừa thấy rồi tôi lắc à, tầm mười mấy tay ấy nó chỉ có hai ba tay là về tài thôi còn lại là xỉu thì đây bộ nghiêng xỉu thì nó sẽ rất nhiều xỉu bây giờ tôi sẽ lắc lên hột nghiêng tài tài luôn hai ba sáu ba bốn sáu vẫn là tài một bốn sáu tài mười một ba bốn sáu tài mười ba bây giờ xuống một chén xỉu xỉu chín tôi lắc tiếp hai sáu sáu lên tài luôn nha anh em hai bốn sáu vẫn là tài một nghiêng, nghiêng tài nên à, rất là nhiều tài hai năm sáu hai mươi ba đây là số một chén xỉu lên tài luôn thì vừa rồi tôi à, lắc thử cho anh em xem à, thực tế luôn đấy anh em thấy rồi hột nghiêng xỉu thì rất là nhiều xỉu còn hột nghiêng tài thì về rất là nhiều tài anh em à, ở đây chúng tôi có đầy đủ các kích cỡ của bộ hột hột từ 11 đến 14 15 ly đều có hết anh em muốn đặt làm vào hột như nào thì chúng tôi làm vào cho anh em như thế thì anh em vừa thấy rồi anh em nào mà muốn sở hữu hay là tìm hiểu thêm về bộ hột này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình đây 0933 793 222 để được tư vấn và hỗ trợ ngoài những ờ, bộ hột ờ, như bộ hột nặng nhẹ này thì chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm khác anh em nào mà muốn tìm hiểu cập nhật những cái đồ nào mới ra nhất trên thị trường thì hãy like kênh và đăng ký kênh để cập nhật được những cái đồ nào mà mới ra trên thị trường chúng tôi đều đưa lên ờ, kênh này Vâng thì ờ, xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết clip này Xin chào toàn thể tất cả anh em